các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Can đây Và hôm nay chúng ta sẽ làm uh, làm một các bài tập uh, trong trong Slash ba trăm không à, dạng dạng bài dạng bài vị hết tiểu học nha Và giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần một tệ để mình làm chuyện những video mới nha Giờ chúng ta hãy bắt đầu nè thì bài học hôm nay ấy chúng ta làm chỉ là bài vừa à, chỉ là à, bài vừa dạng dạng vĩ hình à, mà mấy bạn tiểu học vừa làm à vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha và lần trước chúng ta là làm bài 5 đó chính là bài vĩ lá cơ à, vĩ lá cơ của anh phố vi nhơn bình định năm 2019 giờ hôm nay chúng ta sẽ làm bài 6 đó chính là vĩ bút kỳ uh, được tìm thấy ở huyện Yên Thớ, Bắc Bắc Giang năm 2019. Và bài này tương đối cũng hơi khó khó chút nha. Rồi là chúng ta hãy bắt đầu nè. Thì bài này nó nói là chúng ta chỉ à, chúng ta sử dụng phần Mistrat đối vì là một lá cơ tổ vất cơ đỏ xe vàng ấy. Theo tỷ lệ là dài à, độ dài độ dài là độ dài của cái hình chữ nhật ấy là 3A e. chiều rộng ra 2A e. còn bán kính ngôi sao là là bằng 3A e chia 3A chia cho 5 với mà A là sao là với số A được nhập từ bàn phím thì như bạn đâu nha thì giờ chúng ta sẽ phân tích trước là à, người ta nói là với số A nhập từ bàn phím mà cái độ dài độ rộng và bán kính ngôi sao ấy nó đều dựa cho cái a đó hết rồi là chúng ta sẽ vĩ chúng ta sẽ nói với a trước và trong lúc đó chúng chúng ta sẽ à, cùng chuẩn bị trước luôn và đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái lệnh xóa tất cả à, là tìm khối lệnh nhắc bút chọn bút màu kết thúc bút vĩ thì à, thì giờ đầu tiên mình nghĩ chúng ta sẽ vẽ à, cái ờ, hình vuông hình chữ nhật trước đấy chúng ta chỉ đặt kết thúc bút vỉa thành hai ở ờ, đó chúng ta đặt bút đi đặt kết thúc bút vỉa thành một cũng được để cho nó chắc ăn đặt bút lúc đó chúng ta cũng phải lúc đó trong khi đặt bút ấy chúng ta bỏ ấy. khi nhắn qua đúng không cho nó đi tới không không à cho mèo và nó đứng ở giữa ấy là hướng vào phía 90 luôn lúc đó lúc đó chúng ta chỉ đã kết thúc thành 100 nha rồi giờ tiếp theo giờ tiếp theo ấy chúng ta đang có thêm khối lần đặt bút giờ giờ chúng ta à, giờ mình sẽ cho mèo này ấy nó sẽ kêu nó sẽ kêu mình phải nhập số e nên là mình làm nha giờ mình chúng ta sẽ trong bé chúng ta sẽ thông báo một cái đó chính là bạn hãy nhập số e vào lúc đó nó sẽ hỏi đúng không mình nhập số này năm hay mấy không được lâu giờ tiếp theo ấy tiếp theo là đúng ra thì cho đặt cái e tạo ra cái biến tên là e gửi tên e cho tất cả đối tượng về nhấn nút ok à, chúng ta sẽ lưu cái câu trả lời của mình ấy vào trong cái biến AI này và tiếp theo ấy lúc đó ờ, nói xong lúc đó mình nhập xong rồi ấy thì mới đặt bút lượt hôm qua chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục để mà cho nó vỉ một cách tiện lợi thì người ta thường dùng thủ tục đồ vỉ hơn đấy nên ờ, đỡ, mẹ được ăn điểm nhiều hơn và cái cách là cách tốt nhất cũng là tối ưu nhất cái cách tốt và tối ưu rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo thủ tục là hình chủ nhật sau là chúng ta thêm là à, chiều uh, chiều dài chiều dài chiều rộng rồi là lúc đó chỉ có là chạy không khỏi cái này đây cái đây chạy từ từ đổ mấy bạn trong đổ mấy người ta xem đấy là hôm nay chỉ thêm cái thủ tục đó vô là hình chữ nhật gì đó gì đó nhưng đầu tiên chúng ta chỉ đi tới một nơi nào đó đồ vỉ được có chỗ chấm đồ vỉ cái hình chữ nhật đó hình chữ nhật màu đỏ ấy. cờ đỏ xe qua cái cơ ở trước lúc đó à, ờ, Rồi là chúng ta sẽ đi tới điểm ít đấy Mà nó nói là độ dài là 3E Chiều rộng là 2E Là có nghĩa là 3E nghĩa là à, E nhân 3 ấy. Chiều, chiều dài của nó là E nhân cho 3 Còn chiều rộng của nó là E nhân cho 2 Đấy nhân giờ ấy này nó tới chắc chắn chúng ta chỉ vì ở giữa đây à vậy thì à, lúc nó vì ấy nó chỉ vì một đoạn thẳng à, nhất lên trên chút vì một đoạn thẳng nhất lên trên nó nhớ trời lên cho đây là nó dừng nó ở dưới đây là chúng ta chỉ à, mà ví một nửa chúng ta chỉ đi tới tới một nửa của nó là đây âm đi chúng ta chỉ đi cho âm là đây trò độ ít đúng không là âm e nhân ba nhưng đợi cho nó mình muốn đợi cho nó vì ở giữa ở giữa cho nó có chỗ trống nên là e nhân cho ba là chia cho hai là đi tới một nửa ấy. đối với đây cũng vậy e nhân hai sau cuối cùng chúng ta thêm cái chữ giống như 100 đi để cho nó đi tới đây à, đúng không lúc đó chúng ta đặt cái đi tới điểm đây ở chỗ này đây đâu hình chữ đặt bút lâu mới hình chữ nhật 100 đây nó đi tới đó là một các bạn thấy các bạn thấy rồi đúng không giờ yeah. tiếp theo chúng ta sẽ lên hình chữ nhật đúng không chúng ta đặt hình chữ nhật mà chúng ta thêm chiều dài chiều rộng mà thì chúng ta đặt uh, chiều dài là a nhân 3 chiều rộng là a nhân 2 đúng như trong cái sách nên đúng như trong cái bài nó nói là chiều dài là 3a chiều rộng là 2a đó định nghĩa rồi chúng ta sẽ làm thủ tục ấy là cho nó lặp lại chiều rộng là cái cơ đỏ này nó sẽ được uh, tô màu nó là lặp lại chiều rộng rồi di chuyển chiều dài tiếp đây nó sẽ vẽ một đoạn thẳng tới tới bên đây và wow. tiếp theo chúng ta sẽ cho nó di chuyển âm Ờ, không di chuyển âm chiều dài nghe cho nó di chuyển theo bước chiều dài nhưng mà di chuyển theo hướng ngược lại lúc nó chỉ quay lại chỗ cũ là tiếp theo cuối cùng chúng ta sẽ cho nó thay đổi trung độ một lượng là một và chúng ta sẽ chạy thử nhưng lúc đó chúng ta đặt màu đỏ đúng không ạ à? cho chạy chúng ta ghi 100 thì nó sẽ từ từ vị độ thẳng nó nhích lên trên đấy đấy giờ, giờ chúng ta xong rồi đúng không xong cái cơ rồi à giờ tiếp theo chúng ta sẽ vị ờ, vị cái ngôi sao mà ngôi sao ấy thì chúng ta biết là cờ lá cờ Việt Nam chúng ta là có cái hình ngôi sao ấy mà hình ngôi sao đó là màu vàng và nó được vị ở giữa cái cơ đỏ này đó là chúng chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục luôn là thủ tục ngôi sao và ờ, cũng đừng có chạy và không làm mới màn hình rồi là thêm thêm dữ liệu đâu vào à ấy chữ thì chúng, chúng ta thấy cái bài nó nói bán kính ngôi sao r là bằng ba là bằng ba e chia cho năm là ba e cái e mình nhập từ bàn phím nhân cho ba lên là chia cho năm nên mình ghi đây là r là bán kính ấy không ờ chúng ta nhấn ok các bạn đừng có chạy và không làm mới màn hình nha đừng thêm đó còn nếu các bạn muốn chạy nhanh ấy thì các bạn có thể thêm cái chạy không làm mới màn hình cũng được rồi chúng ta chỉ tìm ngôi sao à ừ, giờ người ta nói cái ngôi sao ấy là bán kính ngôi sao là 3 e chia 3 e chia cho 5 là E nhân cho 3 lầu chia cho 5 đấy là như vậy giờ tiếp theo chúng ta giờ giờ cái cuối cùng chúng ta cần làm chỉ để cần là ngôi sao thôi giờ ngôi sao đúng không lúc đó chúng ta phải nhóc bút ạ nhóc bút trước tiên rồi chúng ta cho nó đi tới vị trí không không hoặc là trên này ấy thì chúng ta thấy rồi như vậy đúng không thì xong rồi tiếp theo ấy chúng ta à, nhấc bút lên nè chúng ta cho nó đi tới điểm không không đợi cho nó vị ở giữa rồi đấy đi đó giữa vĩ lúc đó ấy, cuối cùng chúng ta chỉ cần làm là thủ tục ngôi sao bán kính thôi là lúc là trong lúc đó chúng ta chỉ nghĩ hình ngôi sao ấy nó có năm cạnh đúng không nó có năm cái mũi nhọn nên chúng ta chỉ lặp lại năm lần là cho nó giờ nó ở đó nhưng mà giờ ấy chúng ta chỉ cho nó hướng vào chúng ta chỉ nó nó hướng vào phía không ở đây đấy rồi lặp lại chúng ta chỉ lặp lại năm lần ấy làm mỗi cái đỉnh của mười quý nhọn của cái hình tam giác ấy thì nó đều là ở trên ở ngôi cùng hết nên là chúng ta cho nó di chuyển G100 G bán kính đó G bán kính cái bán kính này à là chúng ta cho nó xe phải 180 độ nhưng mà giờ ấy, cái phân vĩ của sẽ là phức tạp nhất nên là tương đương phức tạp nên chúng ta chỉ mình chỉ giải thích là hình ngôi sao là hình ngôi sao ấy nó có vị trí bắt đầu là nó ở trên đỉnh mũi nhọn còn hướng bắt đầu vị ấy là phần bên trái và bên phải nó giờ vị trí vị trí tâm của mình đây là ở đây là ở đây à chúng mình lên trên này rồi vỉ một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái vỉ chỗ này cho nó que bên đây à là xong chúng đây quay lại chỗ tâm nếu còn nếu các bạn không hiểu mình có thể lên cho các bạn cũng được xem phải 180 độ đúng không Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó xây trái một lượng là 18 độ. Rồi. Là 3 36 chia cho 2 là 18 ấy. Tiếp là tiếp theo chúng ta sẽ cho nó lặp lại 36 lần. Là cho là 36 lần ấy là 18 nhân cho 236 á. Là cho nó di chuyển bán kính, lò di chuyển âm bán kính. đấy di chuyển ông bán kính lầu à, cho nó xoay phải một độ lúc đó nó lặp lại 36 lần xong rồi đúng không lúc đây cho nó xây xây trái 18 độ nữa lầu cuối cùng lúc đây cho nó di chuyển 100 bước đây rồi chúng ta thôi chúng ta di chuyển bán kính là chúng ta xây phải 180 độ và mẹ ấy Rồi chúng ta sẽ tìm cộng Rồi chúng ta cũng biết cách vỉa hình đa giác ấy không biết vỉa hình lục giác ấy nó phải vỉa năm cạnh là chúng ta à, nó mỗi lần xây ấy là 360 chia trên 5 đúng không Giờ chúng ta cũng làm đường đường như vậy Chúng ta cho nó xây bán xây 180 độ ơi chưa chạy mà Rồi 180 độ cầm cho 360 chia cho 5 Đấy, giống như lặp lại 5 lần này Giờ chúng ta sẽ chạy 100 đi Chúng ta ẩn cái biến E hmm, hình Các bạn thấy nó không chạy đúng không? Do chúng ta chưa có đặt cái màu vậy Mà chúng ta cũng chưa đặt bút nữa Nên chúng ta đặt bút à Chúng ta nhắc bút à, lúc vẽ xong rồi sẽ chúng ta nhấc bút là chúng ta ẩn mà giờ chúng ta đặt màu rồi giờ giờ cái màu này ờ, cái màu đỏ giống nó xem chúng ta có thể nhìn thấy được đúng không nè đấy chúng ta đặt 16 đâu giờ mình thì chúng ta xong rồi thì chúng ta sẽ thử ghi một mình nhập 100 vô rồi đấy các bạn thấy ấy, nó bị tuần cái ấy theo cái hướng bên trái đến bên phải như vậy rồi đấy như vậy giờ các bạn thấy con mèo là to quá đặt kích thước nó là 40 60 rồi vậy giờ chúng ta để xong cái bài này rồi ấy thì chúng ta thử cỡ 150 cỡ 150 thôi đấy à, ờ, 150 đấy nó vì to vậy đúng không rồi tiếp theo nó vỉ tại vỉ quá sao à đấy vậy là giờ chúng ta đã xong vậy giờ chúng ta xong rồi đúng không nè vậy video đến đây cũng kết thúc rồi và hôm nay chúng ta đã làm được một bài cũng hơi khó chút đó chính là bài View Bookie của Hiền Yên Thớp tỉnh Bắc Giang năm 2019 và bài này bài này thì các bạn nhớ cẩn thận nha do bài này có lúc nó cũng hơi nó cũng hơi khó đời giải thì giờ video đến đây cũng kết thúc rồi giờ xin chào các bạn và bye bye nha mình sẽ làm uh, video mình sẽ làm bài tiếp theo cho các bạn xem nha giờ xin chào các bạn và bye bye bye